à, cái à, giới thiệu với các bạn à, mấy cái mẫu à, côn ni hợp à, buli dành cho các cái dòng máy à, lỗ cái loại này là loại trục 20 nhé đây là loại à, đai bản A này đai nhỏ này và đai bản B là đai to này đấy thì các bạn cần loại nào thì sử dụng loại đấy nhé cái này chuyên cho các cái dòng máy lỗ à, cái này gọi là ly hợp ma sát đấy khi các bạn chạy ấy thì à, cái quả văng nó sẽ văng ra nó bám vào cái sườn này đấy là khi tua đủ lớn nhá còn khi tua nhỏ ấy, nó sẽ không bám thì cái này à, dành cho các bạn là sử dụng à, đối với những cái dòng hộp số à, cần sang số ấy, thì phải có cái loại à, dòng ly hợp này à, để sang số mình nhả ga sang số và kéo ga lên thì ly hợp nó sẽ tự bắt cái này gọi là ly hợp tự động nhé và hay mình gọi là ly hợp ma sát dòng là ni hợp đấy à, hàng mới về nhé các bạn nào cần liên hệ trực tiếp bên à, em 0983 818955 đây là các cái dòng hộp số 2 tiến một lùi này đấy thì à, đây là hộp số 2 tiến một lùi Đấy, hộp số 2 tiến một lùi này thì ờ, sử dụng ờ, một bên là buli buli bản A này đây buli bản A đây và một bên là sử dụng nhông nhé đây bên còn lại là lắp nhông này nhông ờ, xích xe máy nhé vừa với nhông xích xe máy đấy có cần sang số ở đây hai số tiến một số lùi thì uh, số tiến ấy, thì à, tỷ lệ giảm tốc của nó là 16 trên 1 và 12 trên 1 còn à, số lùi là tỷ lệ giảm tốc là 20 trên 1 nhé thì à, cái này nó sẽ không có ly hợp ừ, sang số như xe máy khi các bạn sang số là cần phải à, giảm tốc chậm lại hoặc là ngắt chuyển động Đấy. nó có cần sang số đây đây là cần sang số này cần sang số là lắp vào đây các bạn có thể à, à, kết hợp cái bộ à, hai tiến một lùi này với này cái bộ à, à, ly hợp màu xanh lá này để lắp vào thành một cái bộ số này đấy là hai cái loại này dùng cho dòng máy lổ đấy. đây có loại này là loại có chân đế nhé còn đây là cái à, hộp số vuông góc này hộp số vuông góc này thì à, có tỷ lệ truyền 1 à, trên 1,25 à, à, gần như là tỷ lệ 11 hoặc là tỷ lệ 7 trên 8 đấy nó cũng là một nó cả đấy thì có các loại như vậy à, mọi chi tiết là đặt hàng liên hệ 0983 818 955